dây đàn thái nối cho quan cỏ giáo chim trong bao vành nón một dáng nón ba tầm chim trong xuống đầy đầy núi anh mãi mãi đi tìm bâng khuâng trong gió ainda. Sim.